Ayo, xin chào, lại là mình đây um, Chiếc clip này không hẳn là một daily routine của mình Nó chỉ là một ngày bình thường của mình sẽ diễn ra như thế nào thôi Nhưng mà nó không phải là thường xuyên sẽ diễn ra như vậy Và xin giới thiệu mọi người chiếc bồn rửa tay thần thánh của nước Anh Hai vòi nước siêu đặc trưng như dở hơi vậy uh, mình bắt đầu buổi sáng khá muộn và bữa sáng hàng ngày của mình thường sẽ là sữa chua và hoa quả và thêm một bình trà khôi các bạn này bây giờ đang làm một kiểu một sự bừa bộn về là mình không dọn mình bày tất cả thứ thế này cho tiện ấy nên là vệ sinh rất là bừa bây giờ thì mình có một ít ừ thực ra cái này so với các bạn cũng là ít rồi một ít bài để đọc đọc dần chứ không dồn tới sát đấy thì mình đọc không kịp mất bây giờ mình sẽ dành thời gian để đọc đống này xong rồi một lúc nữa thì sẽ chuẩn bị để đi học hôm nay mình xong tầm 2 giờ chiều cũng uhm, bởi vì là vẫn chưa bình thường nếu mà mình ngủ trương sát tới 10 giờ ấy thì cũng sẽ vội nhưng mà mới nên là bây giờ mình vẫn 8 giờ dậy xong rồi lăn lóc một lúc 9 giờ mới ra khỏi giường mà ăn sáng xong rồi làm gì làm trong thời gian này xong rồi ăn trưa rồi chuẩn bị đi học là cũng kiểu chill ấy học con nửa buổi nhớ thì cấp ba có học con nửa buổi thôi à bây giờ thì ừ vẫn học nửa buổi nhưng mà không có bạn nữa không có biết đội phá thuê sẽ có bạn mới thôi con đang ăn đấy Yêu phải cái đá Con yêu ăn nhá Mày bạn cũng còn Ăn đi rồi đi học Thôi bà bye bye Ồ, cuối cùng cũng tới giờ đi học để được đi học và xong rồi hôm nay trời đến lúc mình ở nhà sáng nay thì mưa nhưng bây giờ mưa xong thì trời rất đẹp để chê mình đi tàu đi học và mình phải chuyển chuyến một lần Mỗi lần đi học thì mình mất khoảng tầm 20 tới 25 phút nhưng mà cũng nhanh lắm và cũng học tập mọi người bên này bây giờ khi nào lên tàu mình cũng sẽ đọc đọc một cái gì đấy. Mỗi tiết học của mình diễn ra tầm 3 tiếng và có 10 phút giải lao Xong ở lớp thì mọi người dễ thương lắm, siêu thân thiện luôn ý, mọi người rất rất là dễ thương, mọi còn giỏi nữa Đi uống bia như thế này không phải là thường xuyên đâu, mình chỉ thỉnh thoảng thôi Và hình như hôm nay là lần đầu có lần sau nhưng mà chỉ thỉnh thoảng thôi không thường xuyên mình vừa ăn tối xong rồi xem một tập Stockholm phần 2 hôm qua đã xem hết một season rồi à, bây giờ chắc mình sẽ ngồi đọc bài một tí xong rồi đi tắm sáng mai mình học buổi sáng chắc ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc buổi tối thì mình thường lên giường khá sớm nhưng mà mình chỉ nằm sớm thôi chứ mình ngủ vẫn khá muộn mình làm đủ thứ rồi mới ngủ và đấy là một ngày của mình cũng không đặc sắc lắm nhưng mà chuẩn cuộc đời của một cô sinh viên